sống cho người anh thương mình từng là người vun vén xây đắp bao điều từng một ngày không thấy em đã sẽ mong chờ muốn đến gần nhau một chút thôi cũng được don't you ta sẽ mong chờ, muốn đến gần nhau một chút thôi cũng được